nghệ sĩ Hoài Linh lên tiếng 13 tỷ tiền từ thiện, vì sao xã hội chưa đồng tình? Chuyện làm từ thiện là một vấn đề khó, nếu làm từ thiện tốt thì tên tuổi lên tận mây xanh như ca sĩ Thủy Tiên đã làm trong những tháng ngày lục lội năm vừa qua. Làm từ thiện bằng cái tâm và sự nhiệt tình như Thủy Tiên thì thiên hạ xưa nay hiếm, mặc dù rất nhiều người cũng làm từ thiện. Một nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh để xây dựng danh tiếng ấy là rất khó, nếu không có tài năng đặc biệt thì không ai xây dựng được sự ủng hộ của khán giả như vậy. Và với danh tiếng như vậy, các nghệ sĩ đều rất giàu và bằng chứng là Hoài Linh đã xây dựng nhà thờ tổ rất lớn tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh với giá trị lên tới cả trăm tỷ đồng. Làm từ thiện là việc tốt, đặc biệt là dùng tên tuổi của mình mà gom góp tiền từ thiện rồi phát cho người dân gặp hoạn nạn thì không gì bằng. Như ca sĩ Thủy Tiên là điển hình, nếu không nhờ tên tuổi của Thủy Tiên, thì số tiền quyên góp không thể lên đến hàng trăm tỷ đồng được. Đó là cái đáng quý của nghệ sĩ làm từ thiện. Ở Việt Nam, bài học về sự minh bạch vẫn là đề tài muôn thuở. Từ quan chức đến người dân, người ta đều né tránh hai chữ minh bạch. Chính vì né tránh chữ minh bạch mà việc làm từ thiện sẽ có hại nhiều hơn có lợi. Tại các nước tiến bộ, tất cả mọi vấn đề người ta đều đề cao tính minh bạch. Khi thu thuế thu nhập cá nhân, chính quyền các nước văn minh đều thông báo cho người đóng thuế rằng số tiền của họ đã dùng bao nhiêu cho an sinh bao nhiêu cho cứu trợ, bao nhiêu cho quân đội. Vì sự minh bạch đó mà cả xã hội cũng đề cao tính minh bạch. Tại Việt Nam, chính quyền làm gì cũng mờ ám. Tiền thuế dân vào tay chính phủ thì chính phủ muốn làm gì thì làm mà không báo cáo cho dân tiền thuế của họ đã được dùng vào mục đích gì một chính quyền như thế thì dân cũng bắt trước, là điều khó tránh khỏi. Nghệ sĩ Hoài Linh sao vẫn chưa học được bài học minh bạch. Ngày 24 tháng 5 trên báo Tuổi Trẻ và nhiều báo nhà nước khác đã có bài viết Hoài Linh xin lỗi người dân miền Trung vì sự chậm trễ, hứa sẽ sớm đi trao tiền. Theo nhiều thông tin trên báo, nghệ sĩ Hài Hoài Linh đã có thông báo chính thức trên Facebook về việc giữ hơn 14 tỷ đồng tiền quyên góp sau gần 6 tháng, khi kêu gọi ủng hộ cho miền Trung khắc phục khó khăn do lũ lụt gây ra. Việc Hoài Linh im lặng sau gần 6 tháng quyên góp mà không có thông báo mới về việc sử dụng tiền để giúp đỡ người dân miền Trung khắc phục khó khăn như thế nào, khiến mạng xã hội dậy sóng. Được biết, tối 24 tháng 5, Hoài Linh đã công bố video lên tiếng giải thích toàn bộ sự việc nói trên trong clip ông đã thừa nhận hiện một phần lớn số tiền ông kêu gọi ủng hộ giúp đỡ bà con miền Trung từ cuối năm 2020, tới nay vẫn nằm trong tài khoản ngân hàng mà anh đã lập để làm quỹ từ thiện. Hoài Linh nói nếu lấy sự nghiệp 30 năm của mình để đánh đổi mười mấy tỷ này, thì quý vị cho tôi ý kiến là có nên không, chứ đừng nói cái chữ muốn. Ông bà mình có câu mua danh ba vạn bán danh ba đồng. Nếu không nhắc tới số tiền này, thì chắc thằng Linh nó ăn, nó giữ tiêu xài cho riêng nó. Kính thưa quý vị, lại có một câu rất hay là những gì không muốn người khác biết thì đừng nên làm. Nếu tôi giữ số tiền này ngày hôm nay quý vị không biết thì ngày kia. Năm sau quý vị cũng sẽ biết. Tôi sẽ không làm những nhà hảo tâm tin tưởng tôi phải thất vọng. Tôi sẽ chuyển số tiền đó cho người dân miền Trung. Hoài Linh nói trong clip. Cuối lời phát biểu, Ông Hoài Linh gửi lời cảm ơn đến các cơ quan truyền thông báo chí, nhà hảo tâm trong nước và kiều bào nước ngoài, cũng như khán giả mọi nơi đã quan tâm tới mình. Ông cũng gửi lời xin lỗi tới đồng bào miền Trung vì số tiền quyên góp tới muộn hơn dự kiến ban đầu. Hoài Linh xin lỗi là cần thiết. Việc danh tiếng của ông không thể đổi bằng 13 tỷ ít ỏi là đúng. Bất cứ ai có được tên tuổi như ông cũng không bao giờ chịu đánh đổi như vậy. Vấn đề ở đây là sự minh bạch. Sự minh bạch nó sẽ bảo vệ danh tiếng mỗi người không biết nghệ sĩ Hoài Linh Ông có nhận ra điều đó hay không mà thôi. Cái giá của sự thiếu minh bạch là thế nào? Đối với quan chức cộng sản họ kiếm tiền dựa vào sự thiếu minh bạch. Bởi nếu minh bạch thì ai cũng biết, mà ai cũng biết thì làm sao họ tham nhũng. Tuy nhiên với nghệ sĩ Hoài Linh là khác, ông kiếm tiền bằng chính tài năng của ông đấy là sự kiếm tiền một cách chính đáng. Vì vậy ông cần phải biết thực hiện sự minh bạch nếu ông là người trung gian cầm tiền của người đóng góp trao cho những người bị nạn. Nghệ sĩ Hoài Linh là một người sống ở Mỹ nhiều năm, có lẽ vì ông sống và làm việc với cộng đồng người Việt nên ông đã không có được văn hóa minh bạch như người Mỹ thường làm. Và đến hôm nay tai nạn xảy ra với ông thì không biết ông ứng phó như thế nào. Điều đáng tiếc là ngay cả ca sĩ Thủy Tiên là người được sinh ra và sống trong nước, nhưng Thủy Thiên đã rất minh bạch và kết quả cô nhận được là như thế nào chắc không cần phải giải thích. Để lý giải vấn đề giải ngân chậm trễ, ông Hoài Linh đã đổ lỗi cho dịch bệnh và ông mong muốn tình hình dịch bệnh mau qua để anh có điều kiện thực hiện lời hứa của mình là đích thân đến trao tận tay số tiền từ thiện cho người dân miền Trung. Lý do dịch bệnh mà Hoài Linh đưa ra là không thuyết phục cho lắm, bởi lẽ chính Thủy Tiên đã không ngại dịch bệnh giải ngân gần hết số tiền mà những nhà hảo tâm đã ủy thác vào cô. Sự minh bạch đã làm cho người dân vốn tin cô này lại càng tin hơn. Thực tế, xã hội không hề khắc khe với nghệ sĩ, người ta đòi hỏi sự minh bạch, nếu lỡ không minh bạch mà đưa ra lời xin lỗi thì xã hội trong đời sự thật lòng Tất cả những sự vòng vo tìm lý do đệ đổ lỗi chỉ làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn mà thôi. Lời xin lỗi của Hoài Linh theo nhiều người đánh giá là chưa muộn, khán giả cần một lý do chính đáng vì sao suốt 6 tháng qua công chúng không được biết thông tin này. 13 tỷ đồng có giá trị chỉ tương đương 500.000 đô, với người dân bình thường thì số tiền lớn thật, nhưng với nghệ sĩ Hoài Linh không lớn. Đặc biệt là danh tiếng của ông, nó vô giá. Không ai tin ông đánh đổi danh tiếng lấy 13 tỷ. Người ta tin rằng vì ông đã quá xem nhẹ bài học về sự minh bạch. Khán giả vẫn không tâm phục khẩu phục. Cũng trong ngày 24 tháng 4 báo Tuổi Trẻ có bài đăng Hoài Linh thông tin việc giữ hơn 14 tỷ đồng chưa làm từ thiện. Dư luận không đồng tình. cho biết khán giả đặt câu hỏi. Tại sao cùng đợt cứu lũ với ca sĩ Thủy Tiên mà người ta làm được bao nhiêu chuyện kể cả nhà cộng đồng 10 cái cũng gần xong hết rồi, mà Hoài Linh vẫn chưa khởi động. Sao Hoài Linh cứ đợi dịch bùng mới có ý định đi nhỉ? Sao trước đó không có dịch không đi? Nếu không có thời gian đi, thì nên trả lại tiền cho người ủng hộ. Có một thông tin quan trọng là một số người dùng mạng xã hội đưa ra thông tin danh hài Hoài Linh vẫn đi từ thiện cùng một nhãn hàng vào tháng 1 năm 2021, nhân dịp Tết Nguyên đán tại tỉnh Điện Biên. Video về chuyến từ thiện đã được phát trên kênh của nhãn hàng vào ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021. Vì thế, lý do việc cứu trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả do lũ lụt bị trì hoãn kể từ thời điểm Hoài Linh thông báo ngừng nhận quyên góp ngày 11 tháng 11, càng làm không ít người hâm mộ danh hài khó hiểu. Không hiểu trước những câu chất vấn như vậy, Hoài Linh sẽ trả lời thế nào? Không biết nghệ sĩ Hoài Linh có hiểu về giá trị của sự trung thực hay không? Tất cả những lời giải thích hoặc mâu thuẫn hoặc không thuyết phục đều là những dấu hiệu cho thấy người đó thiếu trung thực. Với chính quyền Cộng sản họ có quyền lực, có súng đạn nên họ dùng rối trá che đậy dối trá được. Còn với cá nhân nghệ sĩ Hoài Linh thì không thể như chính quyền mà cần phải có lòng trung thực mới hóa giải được sự nghi ngờ. Cho đến lúc này, có thể nói Hoài Linh đang gặp khủng hoảng truyền thông, giải quyết thế nào là do ông tự chọn,